韩诗，字。 ta đây là quán vương nước Việt bài thánh thơ của ta bài số 37 có tựa đề số phận nhâm dần điểm giám ngày 15 tháng 1 năm 2022 loại cảnh tỉnh thời kỳ năm tới những trận đòn roi sẽ giáng nhiều hơn trên toàn thế giới châu âu châu mỹ đang phải lẫn nhận những trận mưa đòn điển hình Cuba đang đà nạn đói sau rồi nước Mỹ nạn tai nạn dịch hoàn hành khắp nơi từ bắc tới nam bão tuyết lửa đỏ làm cho uy quyền của nền chánh trị trượt đà rung lắc người dân nháo nhào những cuộc di tản không biết về đâu châu Âu thế chín tối đen như mực đến nước Ukraine đang đà thật thủ Trung Quốc, Đài Loan, Bắc Hàn, Nhật Bản chìm trong hoạn nạn bạo loạn bạo tàn ở khắp nơi nơi Việt Nam tới thời cho mọi cảnh báo bắt đầu ứng nghiệm những ai lương thiện làm điều ác nhân sẽ bị trừng trị thẳng tay bất ngờ miền bắc đang chờ những ngày phán xét khủng khiếp kinh hoàng từ những bệnh lạ lan ra mau lẹ không gì cả nổi miền trung tới kỳ nạn đói nạn tai từ trời ập xuống người người khóc than hỏi ai cứu được bởi gió cơ trời đã vào hồi kết miền Nam Di lập hỉ hiển khắp nơi chờ ngày nhập thế người đi muôn nơi dùng tâm dùng đức cứu độ nhân loại mà chẳng ai nghe lòng từ bi cho nên người đã thị hiện xuống trần cho người hiểu duyên nhận cơ nhận điển giáo hóa người phàm biệt đường mà tu trước khi cơ biến xảy ra náo nề con ơi phật vương kỳ này đã quyết chỉ độ người ngoan còn người gian tham tất sẽ phải chịu phán thấy sạc hồn con ơi cái tết nhâm dần sắp tới không phải để chơi mà để lo tu những ai không thấu lời chỉ dạy này sẽ vào cái kết đau thương ngập tràn con ơi thời khắc của năm nhâm dần là năm quyết định của nhiều số phận thế giới loài người cho nên ta đã luôn luôn nhắc nhở nhắn nhủ toàn dân hãy vì bản thân hãy vì tổ quốc hãy vì nhân loại mà tỉnh cơn mê cõi trần là tạm hãy sống đủ ăn hãy tự bằng lòng với điều mình có thì được bình an thánh thần sẽ thương ơn trên hộ độ thì con không bị vập vào đòn roi của trời bán xuống của năm nhâm dần ơi lời của ta Quán vương nước Việt là lời ta đó Cho con tỉnh ngộ Chào